mẫu cưa xích hai thi con này là hiệu Kyorit Echo Kyorit các bác nhá đấy G 3005 con này thì có tích hợp đúng bơm xăng phụ cho các bác luôn và kế tiếp là một con cưa khai thác tầm trung Estin 021 thương hiệu của cửa hàng nhà chúng em mà không bao giờ có thể thiếu các bác nhá hiệu Estin thì lúc nào cũng có lúc nào cũng sẵn hàng luôn các bác nhá một đây con này Estin Marketing Germany hàng bãi Đức Estin 021 nòng 40 mm các bác nhá đấy và một con cưa khai thác chuyên nghiệp Estin 024 đó, khai thác chuyên nghiệp lốc nhôm máy móc con này công suất bằng với con Estin 250 đời mới bây giờ các bác nhá mà hai con này nó là sản xuất tại hàng Đức hàng bãi Đức và sản xuất qua Nhật tiêu thụ và sử dụng tại Nhật cả ba con nha các bác nhá đấy nên là cũng có thể nói là hàng bãi Nhật cũng được còn như Estin thì cũng có thể nói là hàng bãi Đức cũng chẳng sao cả đấy hai ba con này cửa hàng chúng em vừa mới dọn rửa xong à, cửa hàng chúng em hôm nay thì có báo giá luôn các bác nhá hiện tại thì con này hiệu cưa gia đình các bác nào mà nói chung là không cần sử dụng quá nhiều ấy ạ lâu lâu mới sử dụng mà cần muốn tìm một chiếc máy cưa hàng bãi nhật mà đời cao cao một tí xíu dễ sửa chữa dễ um, thay thế linh kiện thì các bác tham khảo từ con này các bác nhá con này nó là đời rất là cao luôn hiệu Echo Kyrit thì cực kỳ nổi tiếng rồi con này thì cửa hàng bán với giá là 2 triệu 200 ngàn các bác nhá nhưng mà về nhu cầu để cho các bác sử dụng gia đình thôi tỉa cành đồ linh tinh hoặc là dọn vườn rẫy đồ linh tinh đấy nhá thì các bác sử dụng con này thì con này thì nếu mà cả làm xích vào nữa thì nó chỉ khoảng gần 4 kg 4 kg thôi các bác nhá đó con này thì giá của nó là 2 triệu 200 ngàn cửa hàng chúng em miễn phí ship và tặng kèm phụ kiện một tip mở buji một chiếc rũa và một tô vít chỉnh đó đây là một con máy cưa hiệu gia đình Con này là thương hiệu của Echo các bác nhé Và con này là khai thác tầm trung này Estin 021 Made in Germany Hàng bãi Đức Tay nắm giật to bà Nguyên các bác nhé hai ốc lam luôn Con này hai ốc lam Đây hai ốc lam các bác nhé hai ốc lam Có núm mương song phụ uh, ờ, Xả áp Máy móc thì nguyên zin nguyên bản Linh kiện thì chuẩn zin đét đẹp rồi máy móc cái cực kỳ chiến và chất lượng luôn các bác em đấy con này thì nòng 40 ly giá của con này là 3 triệu 800 ngàn cả chúng em miễn phí ship và tặng kèm phụ kiện đấy và cuối cùng là một con Estin 024 con này thì hình thức ở ngoài thì cũng bình thường thôi các bạn cũng không đẹp là bao đó nên là uh, hiện tại trên video này thì cả chúng em dọn rửa mới dọn rửa xong thì bán xả luôn cho các bác đấy nhưng mà không phải là vẻ bề ngoài không đẹp nhưng mà nội thất của nó cũng không đẹp đâu nha các bác nhà cam kết cho các bác là linh kiện bao zin nguyên bản 100% đấy linh kiện bên trong thì cửa hàng chúng em đã kiểm tra nòng gen bình xăng con điện hoàn toàn khỏe điện hoàn toàn đánh khỏe nòng hơi thì cực kỳ chất lượng nha nòng của nó là còn sọc ngang luôn các bác nhá đấy linh kiện thì quá vip luôn nào các bác nào mà có nhu cầu mà Ừ. nói chung là cần một cái máy mà quan trọng nội thất chứ không quan trọng vẻ bên ngoài thì các bác tham khảo con này nhá nhưng mà giá con này thì cực kỳ rẻ luôn cửa hàng chúng em nay là để giá ưu đãi luôn một cây duy nhất giá như thế này thôi 4 triệu 800 ngàn 4 triệu 800 ngàn thường thường những dòng Estin 024 nếu mà đẹp đẹp ra một tí xíu phải trên 5 triệu các bác nhá trên 5 triệu nhưng mà con này hôm nay thì cả chúng em là bán xả luôn trong lô ngày hôm nay đấy 4 triệu 800 ngàn vẫn miễn phí ship và tặng kèm phụ kiện các bác nhá vẫn miễn phí ship và tặng kèm phụ kiện đó à, các bác hoàn toàn yên tâm nhưng mà con linh kiện con này thì bao cho các bác là nguyên zin thôi nguyên zin biên bản máy móc chưa bung chạm nòng hơi bao cứng cáp đấy điện điếc ngon lành bình xăng nguyên zin đấy các bác không cần phải lan tan về nội thất đâu ạ nhưng còn về bên ngoài thì nó không ưa nhìn một tí xíu thôi nhưng mà nếu mà các bác à, có nhu cầu nói chung là Ừ, kinh phí thấp mà muốn tìm một chiếc máy cơ khai thác thì các bác tham khảo từ con đấy các bác nhá không nay là tổng của nó là cửa hàng chúng em đã bao giá hết rồi 2 triệu 2 3 triệu 8 và 4 triệu 8 cửa hàng chúng em miễn phí ship hết và trên video ngày hôm nay thì các bác cũng thông cảm cho cửa hàng chúng em nhé vừa mới dọn rửa xong nên là cũng chưa có kịp uh, uh, test nổ lại nói chung là máy móc thì cửa hàng chúng em đã test nổ test đi test lại hai lần rồi các bác nhá nên là rửa lại cửa hàng chúng em đã test lại một lần nữa các bác nào mà có nhu cầu muốn xem mà tình trạng máy cũng như test nổ của cái máy thì hãy kết bạn qua Zalo cho cửa hàng chúng em. Cửa hàng chúng em sẽ gửi video riêng. Các bác ưng ý con nào thì cửa hàng chúng em sẽ gửi video test nổ con đấy. Đấy để cho các bác xem qua có thể tin tưởng cửa hàng chúng em nhất, còn các bác nào tin tưởng thì hãy đặt niềm tin vào cửa hàng chúng em thì cửa hàng chúng em sẽ không thể để làm cho các bác thất vọng đâu ạ. À. Máy móc thì cam kết cho các bác là tới tay các bác sử dụng thì bao ngon lành các bác từ A đến Z nhá. Đấy uy tín là vàng đúng không các bác rồi cửa hàng chúng em xin chào các bác hẹn các bác video sau đó các bác uh, vui lòng xem kỹ video quay đi qua lại ưng ý rồi thì hãy liên hệ cho cửa hàng chúng em ngay để đặt hàng các bác nhé